Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi phong thủy ba ngày 7 tháng 4 năm 2021, tức ngày 26 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Dậu hôm nay là Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi tuổi Tý ngày thứ tư này, cục diện Tý Dậu tương phá sẽ gây nhiều khó khăn cho người tuổi Tý. Trong ngày hôm nay bản mệnh dễ nảy sinh cảm giác bất an do không thực sự hiểu về nhau, đối phương cảm thấy đây là chuyện bình thường, càng không muốn giải thích nhiều với con giáp này. Con giáp này có thể sẽ cần thêm thời gian để bình ổn lại tâm trạng của mình chứ đừng để cảm xúc bốc đồng làm mình mắc phải những sai lầm không đáng có. Sự nóng giận chỉ khiến bạn đánh mất lý trí mà thôi. Người độc thân tuổi Tý không cần phải cố gắng ép mình làm điều mình không muốn. Nếu bạn thấy chưa có cảm xúc với đối phương thì cứ thẳng thắn nói lên cảm xúc của mình, tình cảm đâu phải thứ gì có thể gượng ép. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. hai, Tử vi tuổi Sửu Người tuổi Sửu đang cảm thấy thật may mắn khi có người ở bên mình. Chủ nhật này, tình cảm sẽ thăng hoa, hạnh phúc sẽ ập đến khiến cho chính con giáp này cũng phải bất ngờ luôn đó nha. Tam hợp quý nhân không thể nào không che chở cho đường tình duyên của những chú trâu. Dù bạn có là người khô khan, gỗ đà thế nào thì đứng trước tình cảm chân thành như nước chảy êm đềm cũng có ngày nước chảy đá mòn. Thiên tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Sửu cũng trên đà tăng tiến. Thật là một ngày rực rỡ với tiền đầy túi và tình đầy tim, bạn có thể tìm thấy cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và đơn giản bằng chính nghề tay trái của mình giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần. Người tuổi Dần trong ngày hôm nay dễ tiêu tiền mất kiểm soát khi mà kiếp tài ghé qua. Bản mệnh thiếu suy nghĩ, không thể nào chống lại được ham muốn mua sắm của mình mà cứ hết lần này đến lần khác tự trách mình. Người tuổi dần cần phải lên kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn, đừng để mình xa đà vào những thú vui vô bổ, cũng chớ nung chiều bản thân quá mức mà không hề biết rằng khi có sự cố bất ngờ xảy ra thì những khoản tiền tiết kiệm quan trọng đến thế nào. Kim mộc bất dung càng tô đậm thêm những mối bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Người tuổi dần không nên ra mặt tranh cãi với mọi người, dù sao cũng là người một nhà, một điều nhịn là chín điều lành. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão. Cục diện tương xung sẽ ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của người tuổi mão. Trong ngày hôm nay người tuổi mão sẽ sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi mà mọi người xung quanh ai cũng có đôi còn mình vẫn chăn đơn gối chiếc. Bạn cũng muốn có người ở bên bầu bạn lắm chứ, nhưng dường như số phận trêu ngươi, hết lần này tới lần khác con giáp này bị tình yêu phản bội, quay lưng lại với mình. Bạn không biết khi nào mới tìm được người nguyện ý ở bên mình. Tỷ kiến xuất hiện sẽ củng cố thêm tài chính của tuổi mão trong ngày thứ tư này. Bản mệnh dứt khoát trong từng quyết định, từng bước đi của mình và may mắn thay đó lại là hướng đi vô cùng đúng đắn, mang tài lộc về cho bạn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, theo lịch vạn niên, tuổi thìn đang có được may mắn hơn hẳn những con giáp khác hôm nay khi mà cả đường tình duyên và tài lộc đều thịnh vượng. Lục hợp cục sẽ trao cho bản mệnh thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Với sức hút của riêng mình, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình, khiến cho người mình thầm thương không thể không chú ý đến mình. Hạnh phúc sẽ sớm đến với người biết chủ động nắm giữ vận mệnh của mình. Chính tài sẽ nâng đỡ cho vận trình tài lộc của người tuổi thìn không cần phải lo lắng quá nhiều về tình hình tài chính trong thời gian tới. Công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ thân, tuất, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Xem tử vi ngày thứ tư của 12 con giáp người tuổi tỵ sẽ thấy rằng chẳng có gì quan trọng hơn tình cảm chân thành. Người ấy sẽ chẳng bỏ rơi bạn dù cho có chuyện gì xảy ra, kể cả khi bạn lâm hoạn nạn và chẳng còn gì trong tay. Giữa lúc tâm trạng bất an, tình yêu sẽ nâng đỡ, làm chỗ dựa cho con giáp này có những cái nhìn lạc quan, tích cực hơn về tương lai phía trước. Người tuổi tỵ hãy trân trọng người ở bên mình khi hoạn nạn nhé. Với những người tuổi tỵ còn độc thân thì hôm nay là cơ hội tốt để bạn thể hiện sức hút của mình. Tam hợp cục sẽ trao cho bạn những vũ khí bí mật để có thể chinh phục được người bạn muốn yêu thương. Giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Thân, Sửu, Bảy. Tử vi tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ sẽ dần tìm lại được tài lộc cho mình khi mà thực thần đã ghé thăm. Chuyện kinh doanh buôn bán của bản mệnh tiến triển tốt, lợi nhuận tăng cao nhanh chóng ngoài sức mong đợi. Con giáp này nên cố gắng để nắm bắt thời cơ ngay khi có thể, không phải lúc nào cũng có được cơ hội tốt như thế này nên những chú ngựa cần phải rèn luyện sự nhạy bén của mình, nhìn thấy được những điều mà người khác không thấy. Kim Hòa bất dung, có nhiều mâu thuẫn nảy sinh giữa bạn và người ấy khi mà con giáp này bận rộn với công việc của mình. Bạn cần phải chia sẻ, tâm sự nhiều hơn với đối phương để giúp người ấy hiểu và cảm thông cho mình. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, tuất, 8. Tử vi tuổi mùi. Thiên tài xuất hiện, đường tài lộc của người tuổi mùi hôm nay có nhiều tín hiệu đáng mừng, con giáp này đã biết cách để nắm giữ may mắn, biết tận dụng những lợi thế của bản thân để kiếm tiền về tay. Tử vi ngày thứ 4 này ngũ hành bất dung là nguy cơ khá lớn với chuyện tình cảm của người tuổi mùi. Con giáp này chưa nên từ chối tình cảm của chính mình. Bạn cũng hiểu rằng phải khó khăn thế nào mới tìm được người tâm đầu ý hợp với mình mà. Đừng để những định kiến xưa cũ của xã hội khiến mình e ngại. Chẳng ai sống thay được bạn, cũng chẳng ai tặng được hạnh phúc cho bạn ngoài chính bản thân mình. Bạn không thương thân thì còn chờ ai nữa. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân dễ nảy sinh những cảm xúc mới lạ với một người nào đó. Rất có thể đó là vì bạn đã rơi vào lưới tình trong ngày tam hội cục mở lối, đào hoa nở rộ. Đừng chạy trốn tình yêu mà hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có. Bạn sẽ thấy rằng tình yêu sẽ thắp sang cho cuộc sống có phần ngột ngạt, tẻ nhạt của mình. Có người yêu thương và được yêu thương, cuộc sống trở nên rực rỡ muôn màu. Kim khí vượng, tiền tài cũng sẽ ùn ùn đổ về nhà khi mà con giáp này được đổi vận. Người tuổi thân không cần phải tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở đâu xa xôi, có khi tài lộc ở ngay gần bạn, chỉ cần tỉnh táo nắm bắt là được. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, dậu, 10. Tử vi tuổi dậu thiên quan chiếu mệnh, tuổi dậu sẽ dễ mắc phải cạm bẫy của những kẻ tiểu nhân và thứ tư này bạn dễ phải trả giá cho những sai lầm của mình khi tin lầm người. Trao tiền bạc sai chỗ cũng giống như giao trứng cho ác, Người tuổi dậu cần phải hiểu rõ việc mình đang làm, chứ nên mù quáng chỉ nghe đối phương nói gì là làm theo như thế, bạn bị lừa gạt cũng chẳng có gì là lạ. Nếu có quyết định lớn về tài chính thì hãy tham khảo ý kiến của người có nhiều kinh nghiệm. Trong ngày kim khí lên đến đỉnh điểm, sức khỏe của người tuổi dậu có thể vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Có thể bạn đang suy nghĩ, lo lắng quá nhiều mà không thể nào ăn ngon ngủ yên, cơ thể cũng vì thế mà suy nhược. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ, Thìn, 11. Tử vi tuổi Tuất Tuất dậu tương hại, đường tình duyên của tuổi Tuất có nhiều trắc trở, giữa bạn và người ấy có nhiều bức tường cản trở. Bạn khó có thể thuyết phục được đối phương tin theo lời mình, nhất là khi bạn đang chưa có gì trong tay. Có lẽ con giáp này cần thêm thời gian để chứng minh khả năng của bản thân cũng không hề kém cạnh so với sự chân thành trong tình cảm mà bạn dành cho đối phương. Nếu thực sự yêu thương nhau thì hãy nắm tay bước tiếp. Chính tài sẽ giao cho tuổi Tuất nhiều cơ hội để có được nguồn thu nhập ổn định và giải quyết những vấn đề tài chính còn đang tồn động. Bạn cũng nên có kế hoạch rõ ràng để không tiêu pha vượt quá khả năng của mình nhé. Giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Ngọ, Dần, Thân 12. Tử vi tuổi Hợi. Kim dưỡng thủy là tín hiệu đáng mừng cho thấy chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đang tiến triển tốt. Sự hòa hợp và đồng điệu giữa hai tâm hồn quả là điều hiếm thấy. Người tuổi Hợi không mất nhiều thời gian để khiến cho người ấy tin tưởng và ở bên mình. Dường như định mệnh đã làm việc của mình và giúp cho con giáp này nhanh chóng nhận ra người ấy là người mình đã chờ đợi bấy lâu nay. Các cặp vợ chồng tình cảm càng ngày càng nồng nàn thắm thiết,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 Thank you. Thank you.